Cũng gần một năm rồi hả mẹ Chắc chị ấy thay đổi nhiều lắm Nhìn kia Dừa đã đi cả ngay đường Tóc chị ấy vẫn thẳng mượt thật Chắc là vừa được duỗi Thật ra cô ấy chỉ dùng Rejoice siêu mượt Đậm đặc và nhiều kem dưỡng tóc hơn Tóc vẫn còn thẳng mượt Sau khi gội được 8 giờ Bạn sẽ nghĩ Còn duỗi tóc à Chắc tốn kém lắm Thưa mẹ Con chỉ dùng dầu gội thôi Rejoice siêu mượt Tóc thẳng mượt như vừa được duỗi Tặng ngay chai 100ml Khi mua Rejoice 200ml